và chúng ta sẽ đi vào phần lý thuyết của phần giới hạn lý thuyết đầu tiên các em quan tâm đó là giới hạn hữu hạn giới hạn hữu hạn tức là gì kết quả a này nó là những số hữu hạn nó không phải là vô cùng ok chưa vậy chúng ta có một số cái giới hạn đặc biệt như sau các em chú ý này đầu tiên đây giới hạn của dãy số 1 trên n khi n tiến dần tới dương vô cùng nó sẽ là bằng 0. Đó. Ok chưa? Tiếp theo, giới hạn của dãy số 1 trên n mũ k khi n tiến dần tới dương vô cùng nó cũng bằng 0 với k là số nguyên dương. Với k là số nguyên dương. Thế lấy ví dụ như thế này giới hạn của cái dãy số 1 trên n mũ 2 chẳng hạn. Khi n tiến dần tới dương vô cùng thì giới hạn này cũng bằng 0. Ok nhá. Đấy. Tiếp theo một cái giới hạn nữa cũng là giới hạn đặc biệt đây. Giới hạn của cái dãy số q mũ n khi n tiến dần tới dương vô cùng cũng bằng 0 trong trường hợp trị tuyệt đối của Q phải nhỏ hơn 1. Ví dụ như Q là bằng 1 phần 2. Đó. Thì khi đó Q mũ N sẽ là 1 phần 2 tất cả mũ N hay là 1 trên 2 mũ N. Nhớ là quy trị tuyệt đối của Q nó phải nhỏ hơn 1. Và cuối cùng đó là giới hạn của một cái số, số C. Khi N tiến dần tới dương vô cùng thì luôn luôn bằng chính nó. Ok chưa? Đây là một số cái giới hạn đặc biệt để giúp chúng ta giải quyết các bài toán liên quan đến giới hạn phần đằng sau. Và tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang, sang phần số 2, đó là một số cái định lý liên quan đến giới hạn. Ok chưa? Phần số 2 đó là định lý. Định lý đầu tiên đó là gì? Nếu như giới hạn của dãy số UN bằng A giới hạn của dãy số VN bằng B. Các em chú ý ở đây, giới hạn của dãy số thì chúng ta sẽ xét duy nhất một giới hạn, đó là gì? Giới hạn của dãy số UN khi N tiến dần tới dương vô cùng. Chúng ta chỉ xét cái trường hợp này thôi. Chúng ta không xét trường hợp khác. Ok chưa? Vì là chỉ xét trường hợp này, do đó phần giới hạn dãy số này ta bỏ cái